ở đây là bếp nướng của nó đây mặt mâm vỉ này đều là inox các bạn có thể nấu nướng được những món ờ, nướng được tất cả mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra vì độ hở dự vị nướng với cái mặt trên của bếp á, nó chỉ khoảng 5 phân thôi đây. bếp này được xuất xưởng vào ờ, tháng 4 năm 2018